sau 3 ngày thì cuối cùng mình cũng đã làm xong căn ờ, nhà diêm khổng lồ lâu có cảnh đỏ cũng lại còn lần sau mình mới chẳng khác gì một bãi rác cả à. ui rồi khá là nhiều vỏ diêm à, bây giờ thì chắc mình sẽ đi đốt ờ, đống này thôi chứ để đây là cháy nhà các là vỡ đạn trời chết rồi đẹp chưa đẹp chưa nhiều tiền quá nên quyết định ờ, đốt tiền đô đó giữa đây này, được thẳng đó nè đấy được thẳng đó nè né ra nhanh á nóng nóng đấy <laughs> <laughs> cười ghê chứ vậy bể tê Rồi chạy đi chạy đi Cãi nhà em Chạy đâu Đợi chưa rồi máy nó khỏi người tiếp Trời Quay xong rồi đuối chết mẹ Giờ đi về Bây giờ chả còn gì cả Hẹn các bạn vào clip sau Ok à. 啥？